còn giá trị hơn sở hữu một viên bảo ngọc trong tay. Có ba kiểu người mà bạn nên có mối quan hệ mật thiết. Cổ nhân có câu dạy rằng, ở cùng người cần cù chăm chỉ, bạn không thể lười biếng, ở cùng người tích cực, bạn sẽ không bị sa sút tinh thần, đồng hành cùng bậc trí giả, bạn sẽ trở nên phi thường, làm bạn với cao nhân, bạn có thể lên tới đỉnh núi. Câu chuyện mạnh mẫu ba lần chuyển nhà Mạnh mẫu Tam Thiên hay mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà là điển tích nổi tiếng trong Tam Tự Kinh. Mạnh mẫu tên thật là Trưởng Thị, người nước Trâu, sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Vì để tìm hoàn cảnh thích hợp cho con trai, bà đã nhiều lần chuyển nơi ở. Lần đầu, không may mẹ con Mạnh Tử sống gần một bãi tha ma. Vì nghe quen tai nhìn quen mắt Mạnh Tử cùng các bạn thường xuyên chơi trò xây mộ, cúng tế Mạnh mẫu đau lòng và phát hiện hoàn cảnh đó không tốt cho con Nên quyết định chuyển nhà Mạnh mẫu chuyển tới sống gần nơi phố xá sầm uất Nhưng gần lò giết mổ Hàng ngày luôn có tiếng giết mổ lợn, tiếng giao hàng Trong hoàn cảnh đó, Mạnh tử lại thường xuyên cùng bạn chơi trò buôn bán, mặc cả Thậm chí lũ trẻ cãi nhau như ngoài chợ Thấy vậy mẹ Mạnh tử lại quyết định lần nữa thay đổi chỗ ở Lần này hai mẹ con chuyển đến sống đối diện với trường học và văn miếu. Mỗi ngày đầu tháng, các vị quan viên lại đến văn miếu bái lạy hành lễ, thi lễ. Mạnh tử nhìn thấy liền ghi nhớ từng chi tiết và học làm theo. Mạnh mẫu nghĩ đây mới là nơi thích hợp cho con trai ở. Vì vậy, bà chọn ở lại nơi này. Do từ nhỏ đã được tiếp xúc với các nhà học giả nên điều đó đã tạo cơ sở vững chắc cho mạnh tử học tập lễ nghi và những kiến thức nền tảng để trở thành học giả nổi tiếng sau này. Môi trường sống có vai trò đặc biệt đối với quá trình trưởng thành của mỗi người. Câu chuyện mạnh mẫu ba lần chuyển nhà nói về môi trường sống khác nhau sẽ hình thành nên những thói quen khác nhau. Người ta nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen hay nhuộm màu xanh thì thành màu xanh, nhuộm màu vàng thì thành màu vàng cũng chính là có ý này. Hoàn cảnh có vai trò quan trọng đối với sự trưởng thành và tu dưỡng thân, tâm của mỗi người. Đối với hoàn cảnh xung quanh, cần thận trọng lựa chọn. Thành công không có đường tắt. Nếu nhất định phải có biện pháp gì tốt hơn để tiếp cận với thành công, thì đó chính là cùng kề vai sát cánh với người ưu tú tiến về phía trước. Vòng tròn xã giao của một người – thường sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển và giá trị thực hiện công việc của người đó. Những người quanh bạn cũng giống như một chiếc gương chiếu rọi tình trạng hiện tại của bạn. Hơn nữa cũng có thể chỉ cho chúng ta đi đúng hoặc sai đường. Kiểu người ưu tú, đồng hành có thể đi xa hơn. Mấy ngày trước, con trai khoe thành tích đạt giải gì trong đại hội thể thao của trường. Sau đó hỏi, bố, bố có biết tại sao con giành được giải gì không? Tôi mỉm cười lắc đầu Trong lòng nghĩ thầm con mình Thì có gì vượt trội hơn người thường đâu chứ Chẳng qua vì các bạn của nó không cố gắng hết sức thôi Con trai trả lời một cách nghiêm túc Vì khi chạy con luôn cố gắng theo sát bạn chạy phía trước Bạn đó chạy rất nhanh Con luôn lấy bạn ấy làm mục tiêu Cố gắng đuổi theo bạn ấy Mặc dù sau đó con không thể vượt qua bạn ấy được Nhưng con không từ bỏ việc theo sát bạn Nghe những lời này của con trai, tôi đột nhiên cảm thấy thực sự trẻ nhỏ có thể hiểu được một số đạo lý mà người lớn chúng ta đều không nắm rõ. Khi chạy bộ mắt luôn hướng tới người bạn phía trước, chứ không phải nghĩ rằng đằng sau còn rất nhiều người bị mình vượt qua. Có như vậy mới thu được thành tích tốt. Ta học được gì từ kiểu người ưu tú? Warren Buffett, doanh nhân nổi tiếng Hoa Kỳ từng nói, tốt nhất bạn nên ở cùng và hợp tác với người ưu tú. Như vậy trong tương lai bạn cũng có thể vô tình trở nên càng ưu tú hơn. Chơi cùng với người như thế nào thường có thể quyết định trạng thái sinh sống và ảnh hưởng tới đường hướng tương lai của chúng ta như thế. Người ưu tú khi nhìn mọi việc đều thấy lấp lánh. Họ luôn biết tận dụng thời gian để tinh tấn chính mình. Họ không lãng phí thời gian và tự oán trách người ưu tú luôn nghĩ các biện pháp để đề cao kỹ năng cá nhân, không cam tâm với hiện thực. Họ là những người luôn cố thói quen tự có kỷ luật. Họ dần từ bỏ những thói quen xấu, bồi dưỡng thói quen tốt. Đại bàng bay lượn trên bầu trời trước đây không làm bạn với chim sẻ. Người muốn thành công, ưu tú đương nhiên cũng muốn đồng hành với những người ưu tú mới có thể khiến mình trở nên tốt hơn. Kiểu người hiểu mình, ở cùng sẽ không hối hận. Tác giả Ri Các từng nói, sự an ý tốt nhất trên thế giới này không phải là có người nói bóng gió như hiểu bạn, mà là có người hiểu bạn nhưng chưa chắc đã muốn nói ra. Lộ Giao, nhà sáng tác tiểu thuyết gia người Trung Quốc khi viết tác phẩm Thế giới bình thường, khi toàn thân đã bị các loại bệnh tật dày vò. Thế nhưng vẫn kiên trì sáng tác bằng cả tính mệnh. Khi viết đến nhân vật Điền Hiểu Hà trong tác phẩm Qua đời, ông đau khổ gọi điện thoại cho em trai ở xa. Sau khi nhận điện thoại, người em trai liền bỏ hết các công việc chạy đến an ủi anh trai. Nếu là người khác nhất định sẽ không thể hiểu được hành động của lộ giao. Thậm chí có thể có người còn mắng ông bị tâm thần. Người không hiểu sẽ không biết được nhân vật trong tác phẩm của tác giả chính là tâm huyết của họ đúc kết lại cũng không hiểu sự chết yểu giữa đường của một nhân vật sẽ mang tới cho tác giả sự đau xót như thế nào. Cũng may Lộ Giao còn có em trai giúp ông chia sẻ nỗi khổ sở trong lòng. Cao Sơn Lưu Thủy, tri kỷ khó tìm. Cổ nhân giảng, tử phùng tri kỷ thiên bồi thiếu, thoại bất đầu cơ bán câu đa. Nghĩa là rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít. Lời không hợp ý nữa câu nhiều. Người hiểu bạn dù có nói nhiều đến mấy cũng không hết chuyện Ngược lại chỉ nói hai câu là không còn gì để nói Có thể gặp được một người hiểu mình là điều may mắn trong cuộc đời Họ có thể hiểu được tâm ý của bạn Biết bạn đang nghĩ gì và có cùng suy nghĩ với bạn Ngược lại nếu không hiểu bạn Dù có nói hết cả đường đi nước bước Thì họ vẫn không hiểu ý bạn Kiểu người đáng tin cậy Bạn sẽ làm chơi ăn thật Hồi nhỏ Tiểu Phương từng đến ăn cơm ở một nhà giàu nọ Bàn ăn có rất nhiều món, trong đó có vây cá. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Phương được ăn vây cá. Đây là cái gì thế? Sao lại ngon thế à? Tiểu Phương kéo tay mẹ hỏi. Nghe thấy thế, nữ chủ nhà lên tiếng, đây là miếng. Cháu thích thì ăn nhiều vào nhé. Sau này khi đã lớn, tham gia nhiều bữa tiệc hơn. Tiểu Phương phát hiện ra những người tổ chức tiệc đều thích khoe khoang sự giàu có. Họ khoe món nọ món kia hiếm có khó tìm, giá thành đắt đỏ. Họ cho rằng đấy chính là lúc để khoe ra cho mọi người thấy mình sống xa hoa, hưởng lạc cỡ nào. Sau khi từng trải, Tiểu Phương mới nhận ra sự người phụ nữ giàu có năm xưa đã đối xử với họ chu đáo thế nào, dù bọn họ cũng không phải quá thân quen. Điều may mắn nhất của một người chính là gặp được một người đáng tin cậy trong cuộc sống. Có được người như vậy bạn sẽ ít gặp phiền phức, cũng có thể yên tâm tận hưởng. Một người đáng tin cậy sẽ có trách nhiệm hoàn thành bổn phận của mình. Họ không mang cục diện hỗn loạn của mình cho người khác. Đồng thời họ cũng không vì bản thân không thích thái độ và cách cư xử của người khác mà nói những lời chăm chọc gây gắt. Làm thế nào để phân biệt một người có đáng tin cậy hay không? Đó chính là nhìn cách họ tiếp xúc với người họ ghét. Người đáng tin cậy dù hợp tác với người mình ghét cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp. Ngược lại là người người không đáng tin cậy dù làm việc cùng ai, họ không những không làm tốt việc được phân công, thậm chí còn để người khác đi giải quyết hậu quả cho họ. Quan sát tỉ mỉ một chút, chúng ta không khó để phát hiện ra rằng kiểu người thực sự đáng tin cậy nhất định phải là một người khiêm tốn. Từ con người họ, chúng ta không thể tìm thấy cái gọi là tự đại, ngạo mạn, càng không bao giờ ăn nói khoa trương, khoe khoang đề cao bản thân. Họ thường biết cách hạ thấp mình, khiêm nhường thực tế, không thổi phồng thành tích của bản thân. Họ không đánh giá thấp sự cố gắng của người khác và nghiêm túc. Họ chắc chắn từng bước từng bước xây dựng sự nghiệp cho mình. Kiểu người thuộc nhóm này luôn trầm lắng, bình tĩnh, ít khi nóng vội. Họ thường tự dựa vào khả năng và nỗ lực của bản thân để vươn lên, vì thế mà được mọi người tín nhiệm. Cuộc sống là của chính bạn. Bạn lựa chọn cách sống như thế nào, kết bạn với kiểu người nào sẽ thành tựu nên bản thân như vậy. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện 10 kiểu làm người tưởng khờ dại thực ra là thông minh Kiểu làm người tài trí cao nhưng khiêm tốn vẻ ngoài biểu hiện giống như một người khờ dại Thực ra lại là người có trí tuệ và biết cách cư xử một Thà tự tin còn hơn bi quan mù quáng Bạn có biết tự tin chính là một loại sức mạnh, nội lực phi thường Cho dù sự tự tin của bạn có chút mù quáng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục bởi nó vẫn sẽ giúp bạn có cái nhìn tích cực về cuộc sống và làm những điều mình muốn. Nhưng nếu bạn cứ bi quan mù quáng tự ti về bản thân, bạn tự nhiên sẽ mất đi tất cả. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ. Chúng ta có thể cảnh giác trước lòng người, nhưng không thể vì thế mà không dám tin tưởng bất cứ ai. Hãy tự tin vào con đường mà mình đã chọn dù khó khăn, thử thách có làm bạn vấp ngã liên tục. Hãy tin vào chính bản thân mình, dù có lúc cảm nhận của bản thân cũng đang đánh lừa lý trí. 2 thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh. Người xưa có câu tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi sẽ ắt có người giỏi hơn. Tri thức là một đại dương rộng lớn. Vì thế những gì bạn biết chỉ là một hạt cát nhỏ. Thay vì tự thỏa mãn, kiêu ngạo với vốn liếng bạn đang có, bạn hãy học cách lắng nghe nhiều hơn nữa có đối mặt với những lời nhận xét, phê bình gây gắt thì cũng phải nghiêm túc mà chấp nhận. Người duy trì được thái độ khiêm tốn, lòng can đảm để tự nhận mình là người ngốc nghếch. Đó mới thực sự khôn ngoan. Đó chính là sự khôn ngoan ở tầm nhìn xa trong rộng. Những người vốn hiểu biết hạn hẹp lại hay cho rằng mình là người học rộng tài cao. Vì thế sinh tâm tự cao tự đại, luôn đặt mình trên người khác Kiểu người này thuộc loại hổ giấy quả thực không đáng sợ chút nào 3. Giả nghèo còn hơn khoa khoan sự giàu có Kẻ thực sự có tiền sẽ không chủ động thể hiện về sự giàu có của mình Tỷ phú giàu nhất Hồng Công Lý Gia Thành từng khuyên rằng Khi bạn còn nghèo đừng chi ru rú ở nhà Hãy đi ra bên ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho chính mình Khi giàu có rồi thì hãy làm ngược lại Hãy nhớ rằng cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản. Sự phô trương hay khoe khoang hào nhoáng thường kéo theo nhiều mầm móng tai họa. Điều đó thu hút nhiều kẻ tiểu nhân, nham hiểm, thâm độc và ganh ghét bạn nhiều hơn. Nghệ thuật sống của người thực sự thông minh là học được cách nhường nhịn và khiêm tốn. Nên nhớ rằng hoa có thơm, ông bướm ắt tự tìm đến mà không cần quảng cáo rùm beng. 4. Kiểu làm người thà để bị lừa còn hơn không dám tin một lần. Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin không đúng chỗ. Dù vậy, đừng tỏ ra bi quan chán nản. Bất cứ lúc nào, bất cứ điều gì xảy ra, bạn hãy cứ trao tặng tấm lòng chân thành của mình. Trở ngại lớn nhất trong cuộc sống chính là nỗi lo sợ. Nếu cứ đắm chìm trong hoài nghi, sợ phản bội, lừa gạt, bạn không mở lòng đồng nghĩa với việc bạn đang đóng lại các cánh cửa cơ hội tốt đẹp phía trước. Cứ tiếp tục sống theo cách mà bản thân bạn cho là tốt nhất và đúng nhất. Chúng ta có thể cảnh giác trước lòng người nhưng không thể vì thế mà không dám tin tưởng bất cứ ai. Tin con đường mà mình đã chọn dù khó khăn, thử thách có làm bạn vấp ngã liên tục. Hãy tin vào chính bản thân mình. Dù có lúc cảm nhận của bản thân cũng đang đánh lừa lý trí, bởi pháp ngã cũng là một trải nghiệm đem lại giá trị nhất định để thành công. 5. Có khỏe mạnh còn hơn tranh đấu còn giành lợi lộc. Bạn thử đặt hai thứ này lên bàn cân, bạn có thể thấy dù không có công danh lợi lộc, bạn vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu không có sức khỏe, bạn đánh mất tất cả. Do đó, sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất mà mỗi người phải trân trọng và ưu tiên hàng đầu. Người thông minh biết cách chọn lựa cách sống ý nghĩa nhất. Họ sẽ biết mình muốn điều gì, biết thứ gì mới là quan trọng nhất. Từ đó họ sẽ cân nhắc và lựa chọn chính xác. Người ngu muội mới lựa chọn rút hết ngân hàng sức khỏe của mình để đổi lấy công danh. Nếu nhận ra đạo lý sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên sẽ an nhiên tận hưởng cuộc sống. 6. Người trầm tĩnh thà nghĩ nhiều còn hơn nói ra. Người trầm tĩnh suy nghĩ nhiều nhưng lại ít khi nói ra. Trên con đường theo đuổi ước mơ, họ kiên trì, bền bỉ và luôn cố gắng để đạt được kết quả một cách tốt nhất. Họ là người cầu toàn nên họ biết lắng nghe người khác chỉ ra lỗi sai của họ và sửa chữa nó. Sự trầm tĩnh bẩm sinh luôn khiến họ sáng suốt tìm ra cách giải quyết khi đối diện với các vấn đề. Với kiểu làm người trầm tĩnh, họ luôn quan niệm trên đời này cái gì hỏng thì mình sửa, Sửa một ngày không được thì sửa 10 ngày, 10 ngày chưa được thì sửa một năm. Quan trọng là kết quả nhận về xứng đáng với thời gian và công sức của mình bỏ ra. Hôm nay bạn chỉ thay đổi một thói quen, nhưng tương lai rất có thể sẽ gạt về một thành tựu lớn. 7. Đừng toan tính khôn lõi vì làm người, không có ai là ngốc cả. Khổng tử từng dạy học trò, chớ muốn mâu, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mâu thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Làm việc mà cầu mâu chống thì sẽ không thành công, không đạt được mục tiêu. Người ham muốn cái lợi nhỏ thì sẽ không làm thành được sự nghiệp lớn. Đôi khi bạn gặp phải chuyện mà mang lại lợi ích cho bản thân mình dù chỉ là một ít, nhưng cũng đủ làm bạn phân vân. Con người chúng ta không thể tránh khỏi được cám dỗ. Đó là chỉ thích hưởng lợi mà không muốn chịu thiệt dù chỉ một chút. Thế nhưng phải hiểu rằng đôi khi có thiệt mới là phúc, có lợi lại thành họa. Không phải kẻ khác chẳng biết toàn tính thiệt hơn của bạn, họ chỉ không thèm nói mà thôi. Do đó, đừng tưởng ngoài đời ai cũng ngốc, chỉ có mình bạn là khôn. Thực ra, những chiêu trò khôn lõi vặt vảnh của bạn, họ biết thừa và thầm cười trong lòng với nhau. Tuy nhiên, không ai chỉ ra cho bạn thấy cả. Điều đó mới là điều đáng sợ nhất. 8 thà thua một cách vinh quang, chứ đừng chỉ luôn hiếu thắng. Cổ nhân có câu lùi một bước biển rộng trời trong. Vì thế trong mọi cuộc tranh cãi ít người có thể thực hiện được triết lý, lùi một bước, tiến ba bước. Ngược lại chúng ta cố gắng thắng trong mọi cuộc tranh cãi, nhưng bạn sẽ thua nhiều mối quan hệ. Đó chính là cái giá phải trả nếu bạn quá cố chấp. Cuộc sống có thắng và thua. Bạn biết chấp nhận điều hạn chế và tiếp thu những đóng góp của mọi người mới giúp bạn hoàn thiện chính mình. Nhường nhịn khi cần thiết để cân bằng mối quan hệ xung quanh. 9. Chịu vất vả nhưng không ham lạc thú Ham muốn hưởng lạc vốn không hề xấu nếu đó diễn ra trong thời gian thích hợp. Nó là nhu cầu bình thường của con người khi đã phải chịu quá nhiều vất vả và khó khăn. Tuy nhiên, nếu ham muốn hưởng lạc trong một thời gian dài sẽ mài mòn ý chí góc cạnh và sự đam mê của mỗi con người. Bạn sẽ dễ đánh mất bản tính cũng như tâm linh của mình trong sự thoải mái. Thà rằng vất vả cần cù, chịu khó chịu khổ để tôi luyện cái chí, gìn giữ năng lực còn hơn. 10. Bình thường còn hơn mua danh chuột tiếng. Người ta có câu thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn giả tạo để kẻ khác coi thường. Mua danh chuột lợi chỉ là sự dối lừa đem lại cho bạn thị phi và mệt mỏi. Lúc trước bạn vinh quang bao nhiêu thì sau khi sự thật bị phanh phui, bạn sẽ tuổi hổ bấy nhiêu vì thế, thà bình thường và hạnh phúc với chính sự bình thường an yên đó, ngay từ đầu còn hơn đợi tới ngày gieo gió gặt bão. Khi công danh phú quý bày ra trước mắt, dục vọng của bạn sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi chúng. Bạn sẽ trở nên tham lam, mê hoặc không có điểm dừng,